Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Thánh Mẫu phường 7, diện tích 100m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường xe hơi nhỏ, cách đường Thánh Mẫu 30m, cách chợ số 6 khoảng 500m, đất bằng phẳng, xung quanh nhiều điểm du lịch hái dâu Tây, giá 1,35 tỷ đồng. Đất Vạn Thành phường 5, diện tích 250m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam, đường xe hơi, cách trục chính vạn thành 900m, cách trung tâm 7 km, xung quanh dân cư dần đông đúc, đất thế dương view thoáng, giá 1,68 tỷ đồng. Đất Nguyễn Công Trứ phường 8, diện tích 150m2, 5 x 30m, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường xe hơi, đường thông Nguyễn Công Trứ và Trần Khánh Dư, khu dân cư đông, thích hợp kinh doanh phòng trọ, nhà ở. Giá 8,8 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Trung Trực phường 4, diện tích 92,1 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường xe hơi, kết cấu 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng phơi đồ giặt đồ riêng, sân rộng đậu ô tô, phun nội thất, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, gần trường học, chợ, khu dân cư đông, an ninh tốt, view đẹp thoáng mát, giá 8,5 tỷ đồng. Đất An Tôn phường 5,